Phần thứ nhất, cô và Toliha sẽ giúp các con kể lại trận thi đấu thể thao. Chúng ta sẽ có kỹ năng khi kể lại dựa trên mạch ý mà cô và Toliha sẽ giúp con xây dựng ngay bây giờ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu yêu cầu của đề bài ngày hôm nay. Vì là kể lại một trận thi đấu thể thao, cho nên con sẽ lựa chọn môn thi đấu có rất nhiều môn thi đấu thể thao, phần này con đã được tìm hiểu ở phần mở rộng vốn từ về thể thao. Đây chỉ là phần mà cô và Toliha gợi ý cho các con thôi nhé. Có thể đó là một trận bóng đá, bóng truyền hay thi đấu bóng rổ. Con có thể lựa chọn đối tượng để miêu tả, đó là những cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể đó là những cầu thủ nhí hay những giải nghiệp dư miễn là các con tái hiện được không khí của buổi đấu, tham gia buổi đấu như thế nào và suy nghĩ của con. Con có thể tham khảo nguồn tài liệu để con có được những hiểu biết của mình. Đó có thể là con được xem trực tiếp trên sân. Điều này quá tuyệt vời nếu con đã từng được xem như vậy. Cũng có thể con theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Con cũng có thể tái hiện được nếu như con đã từng nghe tường thuật dù rằng qua các phương tiện khác, ví dụ qua đài hoặc là con nghe người khác kể lại. Con cũng có thể tham khảo phần bài đã được ghi lại diễn biến của trận đấu thông qua sách hoặc báo. Như vậy, con có rất nhiều nguồn tư liệu để tham khảo khi con kể lại trận thi đấu thể thao. Như vậy, con đã xác định được môn thể thao, đối tượng mà mình cần kể, chuyên nghiệp hay chỉ là giải nghiệp dư và nguồn thông tin để con tìm hiểu. Con phải chắc chắn về hiểu biết con mới viết được. Vậy trước khi kể, con hãy tìm hiểu và trang bị cho mình kiến thức về môn thể thao đã nhé.